Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã đến với lược của mình Và mình là Huy đây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với Microsoft Syndrome về giả sư gọi nha các bạn Thì à, trong video lần trước thì mình đã có đánh trị à, cái à, cái đao này Thì à, và làm cái khu bản phá phía bên kia Thì à, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định à, à, chỗ này quyết làm cái bù nhìn chỗ này nhé thì mình thấy cái chỗ này nó khá là trọng trải luôn và bây giờ thì mình sẽ à, đi nha, à, đi vào nha khó để à, lại một ít à, đầu biển hố và à, một ít nguyên liệu để làm bùi nhiên nhẹ và đến bây giờ mình sẽ lại à, ở trong này là ở đây hàng rào hàng rào mình không còn nhiều nữa bây giờ thì mình sẽ lại à, hôm nay cũng mình đã để chạy hàng rào thôi nó sẽ chạy ta khoảng à, à là nhiêu nữa này đấy trên này à, làm hơi cũng đủ rồi bây giờ thì tập cái đoạn này và bây giờ mình sẽ lại thêm một ít à, tìm rậm như thế này nữa và một ít lén thấy và nhung nó màu vàng thôi về trên này đúng ra mình sẽ đi tránh tới à, à bây giờ thì mình sẽ đang còn thiếu à, một ít à, bể ngô nữa à đúng rồi bể ngô nữa bây giờ thì mình sẽ đi ra đó và à, lại bị ngố thôi cái chỗ này là chỗ mình trong bị ngố nè để mình vào thăm mày bắt làm cái chỗ này nào thế thì mình sẽ đi ra lại bình ngô đấy mình sẽ lại còn một ít thôi ui để lại cho đây hôm nay được thế này và chân này đủ rồi bây giờ thì mình sẽ đi ra à đi về nhà cái chỗ về cái chỗ à, trong lũ ấy để mình chán trị sống cái chỗ này nhỉ Thế bây giờ mình sẽ tránh từ yếu tố này Đầu tiên là mình sẽ làm à, một cục này lại à, lên nó này kim hơn bây giờ thì là cái bị ngộ lên ui nên con thì à, một ít um, um, gọi là gì ta có cái kẹo nữa một trăm người mình còn cái ra có cái nó luôn để mấy sáng ra khỏi lại kẹo hả thì mình cặp à tại đâu biển hồ này để vào để kẹo ở chỗ nào ra không có ra ở đây Tại bây giờ thì để sang bên kia và cặp thì coi Ui, xem nó rơi dưới nữa thôi Em nữa Rơi dưới đẩy rồi đẩy Đấy, hai bên Và lại cái kẹo cặp ở chỗ này Đấy Thế thì mình sẽ không phải là lên để trả sự nữa Anh mất Đây là con kiểu à, à Ui bắt này đi vào Đây là con kiểu à, Một ít mai ngày nữa Xong một ít tới ngày nữa Rồi mới lại một ít tới ngày người đã Làm phân mũ vậy Hôm nay mình cũng không đủ ấu này là chị máy farm của mình để à, lấy thêm thôi là chạm nham lại rồi thôi. bây giờ là và xây dựng tiếp thôi đấy bây giờ thì à, đặt cái à ui con với chạy nào à đá một cái này nữa chứ đấy ôi mình nghĩ không đủ làm màu vàng thôi là phải đi farm bột màu vàng thôi vàng đấy như cỏ đúng ta nó khá là nhiều hôm nay thì mình sẽ làm um, một cái lên ba và um, là nhiều sợi chỉ xung quanh này thôi đấy thôi và nhà hàng chúng ta à, rồi bây giờ thì à, đặt cái này lên thôi lại à đụng cho ra đấy thì là sống một cái bùi nhiên thôi Vậy ra thì mình sẽ không à, lại cái động này và tiếp tục làm thêm khá là nhiều bùi nhiên thịt nhẹ A few moments later. Đấy, thì mình là trắng cái uh, thêm cái chỗ này à, là à, mình thay đổi cái uh, mặt bị ngố trắng, bị ngố cọ bò đủ bị trống rồi mà con mà tặng à, thấy cái block lên cái này thành là cái à, tô mù phấn này này khi nó nhìn tại nhìn nó hoàn thiện nó này thì bây giờ thì nãy mình cũng thấy cái chỗ này tự nhiên họ mập cái chỗ này thì cũng sợ bây giờ thì nó sẽ đập bỏ cái sẽ để vào trong bằng à, trong lại bằng hạt lúa mi thì bây giờ thì mình sẽ chơi cái củ dây này đi chỗ khác để trong bây giờ mình sẽ trong củ dây này giờ mình sẽ đi ra thì bên nhà khó để lại dùng cụ để làm tại à, để làm cú vơ này nha bây giờ thì mình sẽ đi vào và lại một dự án à, cậu nè ta có thấy một ít làm thằng nào nãy mình thư mình bỏ đây đấy này cũng có nè à lại thấy một làm ban sẽ tạo nữa ta sẽ một ít bạn nữa luôn uhm. sẽ là xem một số được cái trong này ra nữa đấy Trời ơi, vậy chồng em anh canh gì nữa ta? Ừ, con cần hạt củ sen nữa nè. Con cần À, một ít đen nữa. Đen phải trắng này nè. Ừ. Bây giờ mình phải chạy đá xem nữa ra. Chẳng mai con đen nữa không? con lên nữa luôn thì mình thấy bằng đủ cũng được à không mình phải làm cho nó thật đẹp luôn thầy bây giờ thì mình sẽ lấy một ít quẻ ra nữa mấy con đen này à, này là đã đủ chưa ta để một ít um, gỗ màu này nữa đi bây giờ thì mình sẽ quyết định làm ở phía ngoài này chỗ này khá là rộng nè bây giờ thì mình sẽ dọn cái chỗ này đi thì có thêm không gian để à, xây dựng chẳng sao không muốn rồi thế thì mình sẽ gom đất lại thôi à, bây giờ thì mình sẽ quyết định à, xây dựng cái chỗ này đầu tiên mình sẽ kéo cao lên khoảng à, một hai ba bốn bốn năm mình sẽ làm năm món này mình sẽ dự định làm à, cái vườn này hai tầng này mình nghĩ năm không đủ rồi bây giờ thì mình sẽ lên sáu nhé hai ba bốn năm sáu rồi thế thì cắt như thế này thì đồng thời mình cũng sẽ chẳng giữ hàng rào luôn một hai ba bốn năm sáu À, cacao và cacao sẽ lấy một, một cái cột nữa một hai nên mình cũng đủ rồi bây giờ thì mình sẽ rơi ra một ổ thôi bốn năm đấy bây thì ta phải chọn ngay nó được rồi bây giờ thì làm tạo lên thì thôi ui sẽ tham rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên hôm nay và cái lên khoảng năm màu màu hai ba bốn năm sáu sáu chứ ở bên này cũng sáu nè năm sáu ba ui 3 4 5 6 3 4 5 6 giờ này thì mình sẽ kéo lên bài ấu đấu em phải bây giờ thì lý xuống mà làm phần à nếu mà bây giờ thì mình sẽ phải đi đánh lượt nữa chứ đấy đấy thì à, làm được vô hàng anh thôi làm được vô hàng ngoài này đã đi đấy cái đồ cũng qua một ẩu vậy rồi bây giờ thì là đồ lại rồi giờ thì làm mà gặp lại này ui uhm. đây là bị thủng nè một hai ba bốn năm sáu bài tám đấy ba bốn sáu bảy tám anh em đúng hay rồi đó đúng rồi đấy rồi bây giờ thì chúng đặt xem cái chỗ nào nó còn à cây khấu mình sẽ bỏ tránh ở đây đấy cho nên là xong rồi cửa vào rồi cửa vào ra vậy ra cửa vào ra vậy ra thì mình cái chỗ này thì mình không đủ hạt giống để trong lại thì bây giờ thì mình sẽ lên tăng thứ hai thôi vì cái này mình trao đổi với khách nhân là khá là nhiều cho nên mình sẽ làm tầng hai tăng nhẹ chỗ này bây giờ thì mình sẽ đi vào à cái chỗ leo lên thôi như thế này Các bạn bây giờ thì mình sẽ làm ở chỗ này ra mình giờ mình sẽ tính lọc đã một hai ba đây giờ mình sẽ làm tân được chỗ này bây giờ thì mình sẽ là sẽ là lọc lỗ phía ngoài được chứ chỗ này lại đã chụp bắt cô ở chỗ này đây sử dụng điện thoại hôm nay về giờ thì mình sẽ làm đặt đến này khá là nhiều luôn để trong thì thoại Giờ mình sẽ ra lại các cái cụ thế này và cho hết lắp hết lọc luôn A few moments later. Thế thì mình là tán trị phía trận này như thế này thôi. Thì trận này mình chưa cục đặt bởi vì mình uh, chính những dòng sóng phía dưới này rồi. Thì đời mình những dòng sóng phía dưới này thì mình sẽ làm thêm phía trái này. Thì bây giờ đi vào và giờ mình sẽ đi vào và và nhập đồ và à, chuẩn bị đâu cho nó cuộc hành trình thì thế thôi. Giờ mình sẽ đi khám phá một lúc này. 2,000 years later. Mình cũng không nhớ em sẽ đến em khám phá xem có gì cái này không. Ui, hôm nay đẹp thế. Ui. Wow. Ui, sao chỗ này tự nhiên là có cái được chỗ này vậy ta đây mình sẽ phải đi ui chỗ này toàn là hoa không nè ui ống ui năm vươn bóng ơi bây giờ thì mình sẽ đến ngay và sẽ phi một tấm thôi rồi bây giờ thì mình sẽ phải tiếp tục đi à, khám phá thì có ui ui còn một lan này mỗi lan này là mỗi lan ở đâu ta mỗi lan um, lan ở savana à bây giờ thì mình sẽ đi vào đây bác ạ rồi ừ. hôm nay có đâu không ta Ý. Trời ơi, nghèo chứ ta, Nên mình sẽ đến đây ra cắm chỉ thế này thôi Này Ui, thịt nghe về thả nè Hello bạn nha ui này món là gì luôn wow à. đồ trắng gia súc nè đấy ui nhà đẹp này nhà này có cái gì nè đất nung đến men vàng nào em mà sẽ nhà thì hợp phải ok một vàng đấy thì thằng mai sáu là mọc bỏ chứ nay lại đâu xem nào không có đâu luôn đang lan em mình khả phá rồi ta ok hmm. còn một người nhà lâu nay nữa mới sẽ lại đây ta, em thử xem ui tự dưng bay đi À, hồi lăng nay mình chưa khám phạt đâu Nhưng mà khám phạt đi Chắc không còn cái đoạn này để nữa À này Thì mình sẽ lại Tại chỗ um, Tìm lũ là để thôi Đây, hồi lăng này cũng không Có gì nữa Thế thì mình sẽ Gộp đấy thôi Ui, rô, rô, rô. Wow, mày phải rô nè. Ui, ok, ok. Ui. Toàn à, bì lại. Ok, cảm ơn các bạn đã xem được clip này. Nếu các bạn thấy thích video hãy để lại cho mình một like. Còn hãy ghé ủng của mình nhá, Quên là quên bật cái chuông nó là để nhưng mình nhận video mọi nhà thì à, à nhớ anh chú và nhớ like để mua mình nhá bye bye bye bye